anh anh vẫn luôn yêu yêu em em em em thôi giờ đây đã đã khác rồi tình mà mà vun vén bao lâu kết thúc khi nói câu thấy chúng ta không hợp mình mình chia tay nhé gặp nhau đúng hay sai nhau như chẳng tồn tại do duyên số hay sao vậy em có chắc bao năm mọi thứ yêu thương em trao riêng mỗi anh không mình gặp nhau sai thời gian vẫn thế anh vẫn luôn yêu em thôi dẫu em giờ đây đã khác rồi tình yêu mà anh vun vén bao lâu kết thúc khi em nói câu em thấy chúng ta không hợp mình chia tay nhé mình gặp nhau đúng hay sai mà đã em có chắc bao năm mọi thứ yêu thương em trao riêng mỗi anh không mình gặp nhau sai thời gian và sai người phải không em nhìn người mà anh thương thương cứ thế đi xa từng bước trên